24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft Và đứng chào từ nãy giờ trời mưa mất tiêu luôn rồi Sam ơi Gì vậy chủ mưa thôi cái gì vậy Trời ơi, trời ơi đứng chào, nãy giờ Đứng chào nãy giờ mà trời mưa luôn bạn ơi May mà ở trước mặt chúng ta có một ngôi làng Ôi, ôi trời sắm chớp đánh luôn rồi Sam ơi Ôi đi vô Ui vô. thấy ghê quá à Vô làng ngủ Sam ơi cho trời hết mưa Thôi tí nữa à, trời mưa Ok đây, đây từ từ Đây Phong có một cái giường nè Sam nằm giường đó đi Phong yeah. nằm giường này Ok Đó ngủ cho trời hết mưa bạn ơi chứ thôi trời mưa sẽ rất là ồn mấy bạn sẽ không nghe mình nói gì đâu rồi ok rồi trời sáng rồi ok bạn thì ngày hôm nay mình với lại sammy lại tiếp tục quay trở lại để làm tiếp cái series là thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft mọi người ạ. À. Và như anh em cũng đã xem ở trong tập trước á thì mình với Sammy đã kiếm được rất là nhiều đồ ăn ở trong Minecraft và mình đã ăn rồi đúng không? Đấy, và có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh làm tiếp cái series này đi bởi vì các bạn có vẻ là khá là thích cái series này. Và chính vì như vậy cho nên hôm nay mình và Sammy hai đứa mình đã tiếp tục quay trở lại để làm tiếp cái series này cho các bạn xem rồi đây. Và các bạn hãy cùng đón xem coi ngày hôm nay mình và Sammy hai đứa mình sẽ kiếm được những món ăn nào mới ở trong Minecraft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 go Thì hôm nay là mình với Sammy đã rất là may mắn khi mà bọn mình đã bỏ cái ngôi làng lần trước bọn mình đi Và cuối cùng bọn mình đã kiếm được thêm một ngôi làng mới các bạn ơi Và có vẻ rằng là ngôi làng mới này sẽ có thật là nhiều những món ăn mới để chúng ta ăn đó các bạn Ok thì trong tập trước á bọn mình đã ăn thịt bò nè và uống sữa bò nè cho nên tập này mình sẽ không ăn thịt bò và uống sữa bò nữa nha mà tập này á mình sẽ ăn cái con gì đây ta ừ. ờ ui có có có có có có con kiều nè hay là mình ăn thịt kiều ta ờ mà khoan từ ở việt nam mình bây giờ mà kiếm được thịt kiều rất là khó luôn bạn ơi tại vì mấy con kiều khó kiếm lắm cho nên là ờ, chắc là không ăn thịt từ con nó đâu mình phải kiếm con gì đó nó dễ ăn hơn một xíu sao làm vậy sao tôi đang bơi đó trời ơi cái giờ này là cái giờ mà bọn mình đi kiếm đồ ăn mà bây giờ mà còn bơi nữa ô khoan khoan khoan ơi tính ra là ở dưới nên ra ở dưới hồ có cá mà các bạn Ờ nha Tại sao chúng ta lại không lấy cá để ăn nhờ Ồ ồ hợp lý <laughs> Ôi trời Sammy Sammy bơi từ nãy giờ mà sao không để ý mấy con cá hả Sam Trời ơi cá là bạn không phải đồ ăn đúng không <laughs> Nhưng mà cá là bạn không phải đồ ăn Trời ơi Đây đây đây để tôi Thôi xin lỗi mấy em cá nha Nhưng mà bây giờ anh gọi là không có đồ ăn Anh đành phải làm thịt mấy em thôi Anh xin lỗi mấy em nhiều nha Được rồi Đấy, rồi chúng ta đã có món cá Thì cá này là cá gì đây? Cá hồi sống à Ok, cá hồi sống Rồi mấy bạn ơi, chúng ta đã kiếm được món ăn đầu tiên là cá hồi sống nha bạn nha <laughs> Ok Rồi, đi thôi, đi thôi, đi tiếp, đi tiếp Bây giờ à, vô trong làng kiếm thêm đồ ăn nè ừ, Một món đầu tiên là cá hồi sống rồi nè Ờ, à, ơi Sam ơi Sam Gì vậy? Sam ăn ừ. cỏ không? Để Phong hái cỏ Sam ăn Sao ông xem tôi là thật vật hay động vật vậy lúc trước ông cho tôi ăn đá mà giờ tôi chưa ông cho tôi ăn cỏ Sao? <laughs> Thôi tôi giỡn đó mà được rồi, ui, à, ở chỗ này có nhà của gọi là anh thợ ràng nè Tại đây, hello anh thợ ràng Để mình vô trong nhà anh thợ ràng, mình coi coi nhà anh thợ ràng có món gì ăn được không nha các bạn nha Mình hy vọng là nhà anh thợ ràng sẽ có đồ ăn Ok, đây có cái rương nè, để xem coi Ờ, mà là, mà là, mà là, cầu mong rồi có đồ ăn, cầu mong rồi có đồ ăn Ok, mở ra Ui, có táo nè bánh mì Ủa tao với bánh mì là ngày hôm qua mình với Sam ăn rồi Cho nên hôm nay bọn mình sẽ không ăn nữa Ủa, Có món mới nha các bạn nha Bánh quy à, Được được được bánh quy bánh quy hợp lý nè Sam ơi Sam ơi Sam ơi Đây tôi đang bơi với mấy bé cá nè Đâu đâu qua đây qua đây Trời ơi bơi cái gì nữa Giờ này giờ mình đi kiếm đồ ăn mà bơi cái gì Đây đây hồi nãy Đâu. nha mình với Sammy đã kiếm được cá hồi ở dưới biển nè đó à nhầm dạ. dưới sông chứ ờ. đó bây giờ mình đã kiếm được thêm hai cái bánh quy nữa <laughs> thì tôi có bánh quy nha bánh quy ngon nha thích, ờ, thích, bánh, này đó. bánh quy ngon bánh quy ngon ok rồi ừ. vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn hai món ăn đầu tiên đó chính là bánh quy cùng với cá hồi nha bạn nha và ở đây là mình đang có cá hồi sống nè mình không có lò nướng để mình nướng cá lên cho nên là giờ sao ta chẳng lẽ giờ mình ăn cá sống ta ừ. ờ yêu sao ăn được làm sao ăn được ơi ai nói tính ra là mấy bạn biết không ở bên nhật bản người ta có món cá sống mấy bạn biết đó món là món gì không đúng rồi đó chính là ừ. món sushi đó sushi người ta vẫn ăn cá hồi sống được cho nên hôm nay hay là mình sẽ thử à, ăn cá hồi sống ha mình sẽ không ăn đồ đồ chính nữa mình sẽ thử ăn cá hồi sống nha các bạn nha ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn hai món đầu tiên đó chính là bánh quy và cá hồi sống nha các bạn nha Let's go, ăn thôi Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món cá nha các bạn nha Thì như anh em cũng biết thì bọn mình vừa mới kiếm được một con cá hồi ở trong Minecraft Và bởi vậy cho nên bọn mình đã phải cố gắng đi kiếm món cá hồi ở ngoài đời thật các bạn ơi đây món cá hồi ngoài đời thật nha mà nó là cá sống luôn nha tại vì ở trong minecraft là cá sống cho nên là bọn mình ở ngoài bọn mình cũng sẽ ăn cá sống luôn đấy nhớ bạn nhớ nè cá hồi sống mới ăn được nha tại vì đây là một món ăn của gọi là nhật bản người ta ăn được thì chúng ta mới ăn nha chứ mấy bạn đừng có ra ngoài chợ bạn mua con cá lóc hay con cá chơi mà mấy bạn về bạn ăn sống nha không có ăn được đâu nhớ bạn đau bụng đó sam sao sam ừ. Bobby dẫn cá không quên à và trước khi mình ăn các bạn thì mình phải gọi là bỏ một ít gọi là nước tương vô ok đây đây chính là bịch nước tương mà mình mua được nè các bạn thì ở trong cái quán sushi này họ tặng cho mình cái bịch nước tương này thì nhìn khá là lạ cho nên mình sẽ bỏ vô thử ok ok thì à, nói chung á là mình mua cái phần sushi này nè thì người ta cho mình thêm cả bạch tuộc nè với lại là gọi là à, những cái cá chích nữa nhưng mà ở trong Minecraft chúng ta chỉ kiếm được cá hồi thôi cho nên mình sẽ ăn cá hồi nha các bạn nha đây cá hồi mời các bạn nha ok mình sẽ ăn đây thật sự rất là ngon luôn bạn có bạn nào ghét ăn cá như mình không mình là không phải ghét nha mình là bên nhà mình bị dưỡng nha mọi người thật sự là món cá hồi rất là ngon luôn các bạn ở đây còn cá chích được cái kiểu nữa nhưng mà mình không được ăn Tại vì mình chỉ kiếm được cá hồi trong Minecraft thôi Buồn quá Rồi ok Và các bạn xem video chắc bạn cũng biết mình đã kiếm được những món nào ở trong Minecraft rồi đúng không Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món gì nào Đó chính là Bánh quy Thì hồi nãy mình với Sammy đã kiếm được bánh quy ở trong Minecraft Cho nên bây giờ bọn mình sẽ ăn nó ở ngoài đời thật nha bạn nha Đây chúng ta sẽ lấy bánh quy ra y xì luôn á không khác gì luôn nè đây mấy bạn nhìn nè đó y hệt như bánh ở trong minecraft luôn không hề khác một tí nào luôn nó cũng là một cái bánh quy và có những cái hạt ca cao ở phía trên y hệt luôn nha và đặc biệt hơn nữa là nó khá là thơm mấy bạn ơi cực kỳ thơm luôn thật sự ok vô nào vô ôi mềm mềm mềm ngon ui ngon nha ngon ừ. ngon này ơi ngon cực kỳ mình phải công nhận là bánh này ngon cực kỳ các bạn ạ à. wow ngon phết chắc là tôi sẽ thành fan của món bánh này luôn quá phải nói rằng là cái cacao nằm phía trên là nó cực kỳ thơm mà nó hơi có chút đắng đắng đó bạn ăn nó cực kỳ cuốn luôn thời thật sự bây giờ mà mình ngồi ăn hết luôn cái đống bánh này cũng được luôn các bạn nhưng mà thời lượng video có hạn cho nên chúng ta sẽ đến cái món tiếp theo nha next nếu mình ngồi mình ăn riết là tí nữa hết video mình ngồi ăn này luôn á <laughs> ok ngon thiệt bạn ạ à. ngon Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Trời ơi cá hồi sống siêu ngon ừ. luôn bạn ơi đã Vậy sao vậy bánh quy ngon hơn Bánh quy ngon hơn hả à? Ừ nói chung món nào ừ. cũng ngon hết Nhưng mà rất tiếc là Sammy gọi là bị dị ứng cá Cho nên là Sam không có ăn được cá hồi sống mấy bạn ơi Nhưng mà không sao Mình ăn một mình cũng được cũng rất là ngon <laughs> Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm món ăn tiếp theo nào bạn ơi Ok let's go à, Để mình xem coi à, Ở chỗ này là có gì đây Có món gì ăn được không Ui cà rốt nè ui chỗ này có cà rốt ui có cả khoai tây nữa nè sam wow. gì vậy ui toàn thức ăn gọi là gì tay heo thì không à được được được được có cà rốt với khoai tây là ăn được rồi nha còn này lúa thì bọn mình đã ăn rồi cho nên là bọn mình Ủa, ờ, sẽ không ăn cái này nữa. ăn cái này nè Phong tôi mới tìm được cái này nè ăn thử đi ê tính ra bà đưa tôi cục đất xong mà kêu tôi ăn đất hả bà nội nè bà ăn mình bà đây ăn, bà ăn, mình bà đi ăn thử đi mệt à. ok Thôi, này không ăn chúng ta đã có món cà rốt và khoai tây bạn ơi gì chưa gì vô đã có đồ ăn rồi <laughs> ok bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt với khoai tây đây để mình nấu nha à, khoai tây bỏ đây nè nhưng mà mình không có than à không sao ở đây có lava đó bạn mình sẽ lấy lava để mình nấu nha bạn nha à, ok đây còn cái xô nè tôi còn cái xô đưa dông luôn nè đâu xô đâu đây. Thôi, cái xô này á, tôi nghĩ rằng là bây giờ là Sam giữ một cái xô Phong giữ một cái xô đi. Hôm bữa à. là mình à, mình đã gọi là uống sữa bò đúng không các bạn? Nhưng mà tính ra hôm nay mình ăn thì mình thấy là mình cũng ăn khá là nhiều rồi đó. Mình nghĩ rằng là mình cần phải kiếm thêm đồ uống thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy sữa bò để uống tiếp nha các bạn nha. Ok. <laughs> Ủa? Có con bò ở đây luôn nè. Đây là Sam Sam. Đây. Trời ơi. Đây, tôi một đây. ly sữa bò, Sam ly sữa bò. Rồi ok, hai ly sữa bò. Tiếp theo nữa là khoai tây. Ok, lấy ra cho mọi người một củ khoai tây nè. Rồi. Ăn cảm giác heo thì ghê ha, ăn giảm cân dữ. Ờ nha, tính ra sao hôm nay đồ ăn hôm nay mình cảm giác nó heo thì quá bạn ơi cá hồi ừ. sống nè là là ăn cũng rất là tốt nè rồi sau đó là mình ừ. ăn thêm gì nữa bánh quy đúng không bánh bánh quy thì nó không tốt cho lắm tại vì nó khá là nhiều ừ. sô cô la cho nên là cũng không tốt cho lắm ừ. nhưng mà hôm nay mình ăn có thêm cà rốt với lại khoai tây nè ồ hai món này mình đó. nghĩ rằng là sẽ khá là heo thị các bạn ơi ok <laughs> rồi bây giờ sammy một củ khoai tây phong một củ khoai à, tây à đây gọi là đồ ăn giảm cân phong tại vì lúc trước tập nhất mình ăn quá trời thịt rồi bây giờ mình ăn giảm cân lại nó cho tốt sức khỏe ok tập này mình sang uống heo thì nha bạn nha rồi thì bây giờ à, chúng ta đã có được ba món đó chính là sữa nè, cà rốt và khoai tây Ok, ba món này có vẻ là cũng đủ để ăn rồi các bạn Rồi, vậy bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau ăn cà rốt, khoai tây và uống sữa nha các bạn Và món ăn tiếp theo chúng ta đó chính là Tên khoai tây Potato Đấy bạn nhìn nè Nếu như bạn, chắc chắc là trong cam bạn không thấy đâu nhưng mà Cái khoai tây nó bốc khói luôn bạn Đây mình cho bạn xem nè mấy bạn có thể nhìn thấy là cái khoai tây thực sự là bên ngoài có thể là trong video bạn không thấy nhưng bên ngoài á là cái khoai tây đang bốc khói luôn các bạn rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ăn nha nói chung là kiếm được khoai tây trong minecraft thì chúng ta sẽ khoai ăn khoai tây khoai khoai tây luộc nha tại okay. sao trong minecraft có, có, có khoai tây luộc ta trong minecraft là khoai tây nướng nhưng mà à. nhưng, nhưng nhưng mà ở ngoài đây á chúng ta không có cái lò nướng cho nên chúng ta chỉ có thể luộc được thôi mà thôi nói chung miễn là khoai tây là được rồi ok, okay. ăn nha bạn gì vô vô Trời. nhặt nhách à ừ. khoai tây ăn nó nhạt các bạn ơi ăn nó không có ngon như là khoai lang ăn khoai lang thì nó còn gọi là ngọt ngọt đúng không khoai ăn khoai tây thì nó hơi um, nó hơi giờ là nhạt hơi nhạt nhát à nó giống kiểu là gì ta uống nước vậy nó còn dính răng nữa khó chịu quá vậy nó khoai tây đắp mặt được chết mặt à! wow trời ơi nó bốc khói luôn các bạn ơi nó bốc khói luôn nhưng mà trong trong camera thấy ờ, không ta ờ, không thấy tôi gì không thấy lắm hình như là không thấy đúng không nhưng mà ở ngoài nó bốc khói luôn các bạn ừ. thôi nói chung á là khoai tây á thì không phải là chơi đâu tại vì nói chung cũng là đồ ăn nhưng mà thật sự là khoai tây mà ăn không á thì nó sẽ rất là gọi là nhạt luôn cho nên là sam nửa nửa cũ phong nửa cũ ok rồi thôi nói chung là thử thách mà ráng ăn đi sam ăn đi nó được rồi à? <laughs> Sao vậy? Nóng răng quá không? Mình ăn hết rồi bạn ơi Cái này nó dính răng đó Ăn nó có bị dính dính dính vô trong răng á, khó chịu Ừ, nó răng khó chịu lắm Thôi, nói chung là ăn khoai tây từ nãy giờ là cũng gọi là ngán rồi đó Chúng ta cùng nhau chuyển qua món mới nha các bạn Let's go Món ăn tiếp theo của chúng ta <laughs> Carrot Cà rốt các bạn ơi Ok, Sam Sam lít chạm, chạm, chạm vô chạm vô cho Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn cà rốt nói chung á là mình ăn cà rốt thì giống như củ dền thôi mình chỉ ăn nó khi mà người ta nấu canh thôi còn ăn không như thế này thì mình chưa ăn bao giờ nha các bạn à, để mình mình bẻ ra thử nè à, ok à, ok sao mỗi nhỏ mình thích ăn cà rốt người là nó giòn hơn là cà rốt nó kiểu này cà rốt này là cà rốt luộc lên tôi ghét cà rốt luộc ok ăn nha các bạn ừ nói chung là cũng ngọt cũng ngon nếu ăn rồi đó nó tốt cho có thể... nhưng mà thực sự là mình thì không thích cái mùi của cà rốt cho lắm cái mùi của cà rốt các bạn mình không hiểu sao nhưng mà mình nghe mình cứ thấy hơi bị nhức đầu thế nào á mình Được. Dạ không vâng. biết nhưng mà mình nghe mình nghe cái mùi của của của, của cà rốt cái mình cảm thấy bị nhức đầu á bạn mình không hợp với cà rốt cho lắm có nghĩa là mình ghét cà mui các bạn mình ghét cà mui mà Ừ, nói chung á cũng được thôi cứ ăn thì cũng không ngon lắm ừ. nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe mọi người ơi mình phải bổ sung nhiều chất như là cà rốt rau củ quả nó sẽ rất giúp cho sức khỏe mình càng ngày càng phát triển đó đỡ béo nữa không món tiếp theo chúng ta sẽ là sữa nha các bạn vô cái này thì à, trong tập trước các bạn đã xem rồi mình đã giới thiệu rồi cho nên mình sẽ không giới thiệu nữa sữa được lấy từ con bò nhưng mà lại là sữa không đường ok Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Trời ơi quá ngon luôn bạn ơi wow. Nhưng mà chỉ ngon ở trong game thôi nha Chứ ngoài đời không ngon nha bạn Giờ cả hai món luôn thôi luôn các bạn tính ra là khoai tây với cà rốt á thì thật sự là ăn nó không được ngon lắm mấy bạn ơi nếu như mà nói là khoai tây á thì mình thích ăn khoai tây chiên hơn nhưng mà tất nhiên khoai tây chiên thì nó sẽ không được heo thì các bạn ạ à, cho nên là cũng không tính ừ. còn cà rốt á thường là mình ăn là người ta nấu canh ăn mới ngon đó chứ cà rốt mà ăn không thế này ăn nó hơi ghê các bạn ạ à. ấy còn sữa à, khỏi nói rồi sữa không đường cho nên là uống sao cũng được hết <laughs> rồi ok bây giờ là mình với sammy đã ăn được xong thêm ba món nữa nè bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm mấy món ăn nữa nha ừ. À. ok món mới Ê, đi phong ơi Ê, sao sao sam sao có muốn ăn bạch tuộc không à? không ghê quá con này ghê hả? lắm Trời không, không không đi tìm con khác đi Ê, ăn bạch tuộc không chịu ăn tính ra là mình muốn ăn bạch tuộc mà sao không chịu cho mình ăn các bạn ơi buồn quá à. để xem coi có món gì ăn không yêu, Ê, yêu. hay là mình à, tiếp tục giống tập trước là mình ăn thịt dân làng hay sao mệt quá sao ông đam mê ăn thịt dân làng vậy <laughs> ok à, tính ra tôi mới vừa nói là ăn thịt dân làng cái tự nhiên anh ờ, người sắt ảnh đi ngang qua ảnh nhìn tôi sao mà trời có khi nào tí anh ừ, quýnh tôi sao? không <laughs> chứ sao bây giờ chạy lẹ đi ông quýnh bây giờ okay. giờ tìm gì ăn đi ui ui có cái nhà gì ở đây đẹp quá nè sam wow. đâu cái nhà này lạ nha tôi chưa bao giờ thấy cái nhà này ở trong Ồ, Minecraft luôn á nhà cái cửa luôn nhà gì xây gì thông minh vậy Trời ơi, hình như nhà nhà của mấy cái ông mà gọi là sao ta um, gì ta dân làng mà người ta làm sách phép ở trong uh, Minecraft á. Ồ. Oh. Rồi. Xịn, nhà xịn, sao xịn. xây khép cái cửa xây hai cái cửa này nó tốn gỗ rồi không? Tốn gỗ tốn đá quá trời. Ok, đây đây. Ui, chỗ này có bông hoa màu xanh nè. Để tôi uh, lấy bông hoa tôi nhậm cái giường của tôi lại thành màu xanh tại vì uh, tôi có cái giường màu vàng tôi không thích màu vàng trời cho tôi sẽ nhộm thành màu xanh. làm tôi ảo tưởng tượng ông phải bông hoa tặng tôi, hóa ra nhuộm cái giường của ông. Buồn quá. Ủa, Sao mà bà cứ suốt ngày à, bắt tôi tặng hoa vậy hả? Trời ơi, tặng hoa có ăn được sao? đâu đúng không? Đây là Chẳng mà tặng hoa nó vui là ông quan tâm đến tôi hiểu không? Ủa? Ai biết được cái giường màu vàng bỏ bột màu xanh vô là không nhộm được nữa hả ta buồn ừ. vậy thôi kệ đi thôi bây mình làm sao <laughs> ok bây giờ phải đi kiếm đồ ăn nè sam ơi Trời ơi Đi thôi Sammy cứ đi vòng vòng hoài Sao mày không chịu đi kiếm đồ ăn gì hết trơn Đi tôi hái ha Tôi bắt bướm trong xem nè đó hiểu không Tôi còn được con gái dễ thương dị dàng nét Để na. tôi uh, lặn xuống dưới đây tôi coi coi có món gì ăn được không Chẳng hạn như là ốc hay là <laughs> cái gì đó <laughs> Con làm như mày đời lặn xuống lấy ốc đồ Ôi, ừ, Tính ốc. ra là ở trong Minecraft nó không có ốc mấy bạn ơi Không thôi là chúng ta sẽ cùng nhau ăn ốc nha Trời uh, ơi chạy nước miếng liền Ơi Sam bên đây có con ong nè Hay mình ăn thịt ong đi gì trời ơi ăn thịt ong nó chích cho mình xù đầu rồi bây giờ nó phù rồi là sưng cái đầu luôn á Ôi, vậy? quay quay xăm xăm bên này có con mèo màu đen nè hay là ồ thôi bỏ đi con mèo con mèo ơi, này tầm lao lao tôi giỡn tôi giỡn thôi chứ ai mà đi ăn thịt bé mèo dễ thương đúng không trời ơi ok này tôi thấy con ong đồng này tôi tí tí nó tới chọc ong thử coi ong làm gì tôi không vô cái nhà có gì không ồ cái nhà này có bánh mì với táo nhưng mà bánh mì với táo tập trước mình ăn rồi thôi mình không còn ăn nữa đâu kia đứng lại tớ sẽ đánh cậu sao sao sao cái ruộng kia tôi thấy có à? cái củ gì đỏ đỏ kìa ôi đi qua đi qua xem đâu đây đây đây bên này bên này bên này ui cái củ này củ gì tôi quên tên rồi lâu rồi chưa thấy nè à củ này là củ dền hình hình như là hình như là củ dền đây đây, đây tôi xem này củ dền nè à đúng rồi củ dền đâu Việt Nam mình có củ dền mà Củ dền để nấu canh đó sao không biết hả Đây đây vâng. lấy lấy lấy ờ, lấy Tôi ờ, biết Trời trời trời tối rồi trời tối rồi mình phải đi ngủ trước đã Ui có món mới vâng. bạn ơi Ê dân làng cho mượn cái giường nha Đi ra Tôi cùng vô chiếm giường người ta đây Ok rồi tôi ngủ rồi đó Sam đi ngủ đi Sam rồi ngủ luôn Chúng ta cùng nhau ngủ đi Rồi à, sáng mai chúng ta sẽ ăn món tiếp theo là củ dền nha bạn Tại mình thấy cái này lạ lạ nè Ui Ồ lạ tôi nói thật là tôi chưa bao giờ ăn củ dền Từ nhỏ lớn chưa bao giờ ăn củ dền là gì luôn ê xạo nha tính ra củ dền là người ta hay nấu canh mà sam kêu sam chưa ăn bao giờ sam xạo nha tôi chưa có ăn canh củ dền thật thủy không có ăn cái này gì huệ tôi không ăn cái này chưa từng ăn canh củ dền luôn hả gì? ừ chưa bao giờ thôi không sao Được. vậy hôm nay mình sẽ cho sam ăn thử củ dền nha các bạn nha rồi đây nè sam một củ phong một củ ủa mà cái này cần nướng anh ăn không ta hay là ăn mình ăn không được không nhở? ừ. từ ai biết thường nướng coi chứ ăn này ăn không sao được quả để này tôi uh, nướng thử coi nhưng mà ở đây không có lò nướng đây đây đây có nhà của anh dân làng ở đây để tôi vô tôi nướng thử coi mấy củ dền có nướng được không nha Bruh. ôi không có nướng được ờ. trời vậy là mình sẽ phải ăn không sao ok thôi không sao ủa thôi. ăn trực tiếp này bị gì không tôi không biết nữa tôi nghĩ rằng là nếu như mà nướng được thì chúng ta ở ngoài đời chúng ta có thể ăn được củ dền mà nấu canh chẳng hạn nhưng mà giờ mình phải ăn củ dền không thì nó có vẻ nó hơi kỳ kỳ á nha thôi thôi không sao ok và món tiếp theo chúng ta sẽ ăn đó chính là món củ dền nha các bạn nha ok ăn thôi let's go và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là Tên tên tên tên Cái này là củ dền các bạn ơi à, Mình hỏi người ta là cái này là củ gì thì người ta bảo mình là củ dền Hồi nãy lúc mà mình mua các bạn là nó màu đỏ lắm Nhưng mà lúc mà mình luộc lên thì nó lại trở thành màu hồng các bạn ơi à, nó, nó bị đào vậy ta à, Giống quả đào á nè Sam quả này đi Ủa mà củ dền này là ai trồng ta Thường thường ở trong Minecraft á Củ dền này thường là dân làng trồng ở trong Minecraft chứ đâu ai chứ ai trồng Có hả nhưng mà thực sự cái củ này các bạn là mình chỉ nghe là người ta nấu canh thôi chứ mình chưa bao giờ mình thấy ai ăn không như mình với Sam cả cho nên mình cũng hơi sợ không biết có ăn được hay không ui, ui. cái gì mà chỉ nước ra vậy nó xịt nước cái nè ghê quá không có ăn được không vậy không để phong ăn thử trước cho ok cho phong thử trước cho I love you Tuy nhiên nghi à <laughs> Ghê quá, ghê quá, ghê quá cái củ ấy thật sự là chỉ dùng để nấu canh được thôi bạn ơi chứ ăn không được nói thật ăn mình ăn không á là mình sẽ kiểu nó hơi bị nhiều nước á bạn mà ăn bị chát luôn nó không bị chát nó kiểu bị nhiều nước quá và nó khiến cho cái miệng của mình nó bị giống như kiểu bị chảy nước miếng á bị nói chung là nó nó nó nó, nó ghê lắm nó ghê lắm nó, nói chung là cái này mình ăn không không được không biết có ai ăn không được không chứ mình là mình ăn không, được mà mình ăn không được nha là sam chắc chắn không ăn không được rồi đúng mà từ từ mà trong trong minecraft củ dền có ăn được không tôi nhớ có ăn được đâu được minecraft nấu canh củ dền được nè mà ăn được luôn nha ăn được eo ơi mấy bạn ơi củ dền ăn ngắn ngày luôn á tôi thề từ trước đến giờ tôi ăn vậy ta cà rốt nè khoai tây nè đó, mà tôi còn thấy nó ghê rồi mà ăn củ dền nó còn ghê hơn nữa bạn à tại vì thật sự không củ dền nhận nha. luôn sao sao sao công nhận là tôi ăn tôi thấy cảm giác không có cái gì ngoài cái vị gọi là vị nó khó chịu lắm không ờ, ơi ăn vô cái khó chịu mồm lắm luôn á không có gì hết thời luôn mình mình mình bỏ mình bỏ vô miệng mình ăn á xong đầu nó cứ làm cho mình kiểu như bị chảy nước miếng á bạn ghê lắm ghê lắm nói chung là nó, nó ghê lắm ok đó thì á canh củ dền á thì mà nấu canh ở nhà mà ăn chung với thịt kho thì số 1 luôn nhưng mà nếu như bạn ăn không thì rất là ghê cho nên là bạn nào ăn được thì nhớ comment bên dưới nha chứ riêng phong với sam là không ăn được luôn ấy bạn ơi bỏ okay. tay luôn bỏ, bỏ tay chấm cơm rồi ok thôi bây giờ mình nghĩ rằng là tập này mình với sam cũng đã ăn khá là nhiều rồi đó ăn uh, cà rốt nè khoai tây nè củ dền nè nói gì nữa ta gì nữa sao ờ, sữa nè ờ, sữa bánh quy đúng không ờ, bánh, quy, bánh quy đúng rồi bánh quy à, cá nữa, cá, nữa. Cá, cá, à, cá, cá. đúng rồi ừ. cá nữa là 6 món luôn rồi rồi ok thôi tập này ăn cũng no lắm luôn các bạn Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc tập này ở đây đây Và nếu như bạn nào mà muốn mình làm thêm một tập nữa Và tập này mấy bạn muốn mình ăn cái gì Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha Vẫn vẫn vẫn còn rất là nhiều món luôn á Nào là táo vàng nè Nào là cà rốt vàng nè Nào là bánh kem nè <laughs> Rồi à, bánh bí ngô nè Thịt thỏ nè Rồi à, nói chung là nhiều lắm nhiều lắm Mấy bạn hãy nhớ comment phía dưới Thì mình sẽ gọi là ăn ngay món đó nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình nha mọi người tạm biệt nha à bye chào sam nữa nha bạn ok bye bye Hello team, hello team